ba con lô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta cũng không thể lỗ được anh em nhé thì chúc mừng anh em nào mà chúng ta đánh về phần lô này thì chúng ta chiến thắng được con 28 con 28 này của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó về ở dãy 7 này đó thì chúng ta ăn được con 28 bạch thủ thì chúng ta không ăn được song thủ thì ăn được con 28 đề ngày hôm nay thì hơi tiếc là đề thì bắt cho em cái dàn bốn số thì nó về ngay cái giải nhất này này 363 và 383 thì nó về cái giải nhất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 ngày hôm nay thì à, ghép xiên với lại con 82 của chúng ta thì chúng ta không ăn được đấy ngày hôm nay bắt cho anh em là bạch thủ lô 70 như là nó về cả cặp anh em ạ nó quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được hai nháy lô anh em nhé xiên thì chúng ta hơi tiếc một chút thôi lô ngày hôm nay thì con 70 của chúng ta thì về ở giải 3 này và con 07 à, của chúng ta về ở cái giải 5 xiên thì lại lộn mất con 28 cơ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 con 4 này lấy bóng là 9 ghép xuống con 8 này cho mình càng của chúng ta thì lấy ở cái dãy 5 này chúng ta có dàn đề tứ thủ đề này ghép lần lượt của chúng ta là 484 này và 989 càng của chúng ta là càng 7 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình em nhé để chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 3 này ngày 22 tháng 3 của chúng ta đề về 98 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này trong cái dàn tứ thủ đề càng của chúng ta càng 798 này thì chúng ta cũng ăn được cái càng 7 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta ở đây thì chúng ta có 8 bóng 3 này tám bóng 3 ghép xuống con 3 này tứ thủ đề của chúng ta là 838 này và 33 đi cặp cùng con 88 càng của chúng ta là càng 4 để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3 Ngày 23 tháng 3 của chúng ta đề về 83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 anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè kết hợp với ba càng và một cái đường cầu đè chạm nữa thì anh em để ý vào đây luôn cho mình này đường cầu đè chạm này của chúng ta chạy ngày mai là ngày thứ tư anh em nhé thứ hai này ở giải nhì chúng ta lấy con 9 này 9 bóng 4 thế anh em ghép sang xung quanh cho mình em nhé xung quanh bốn con xung quanh này thì chúng ta có chạm 9 chạm 4 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 434 này 464 404 9 của chúng ta thì có 939 này 969 3909 Ở đây chúng ta có hai con 6 thì chúng ta đã bớt đi được 4 số anh em nhé Để chơi cho ngày 21 tháng 3 này Ngày 21 tháng 3 của chúng ta đề về 64 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 4 này và ăn thẳng con 64 này trong cái dàn 12 số tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 8 8 bóng 3 thì chúng ta 8 và 3 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 818 này 838 và 898 3 ở đây chúng ta có 313 này 33 thì cặp của con 88 này 393 để chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 3 này ngày 22 tháng 3 của chúng ta đề về 98 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này và ăn chạm 8 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì lại có chạm 8 chạm 3 tiếp ghép lần lượt của chúng ta thì có 828 này 838 này 868 này và 898 3 của chúng ta thì có 323 này 3388 này 363 393 16 số để chơi cho ngày 23 tháng 3 Ngày 23 tháng 3 của chúng ta đề về 83 Thì chúng ta đã ăn được con đề 83 này Và ăn chạm 8 chạm 3 anh em nhé Đó Trong cái dàn 16 số Thì theo cái đường cầu này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có chạm ở đây chúng ta có chạm 1 và 6 anh em nhé một bóng 6 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 121 này 101 này 151 161 6 đây thì chúng ta có 626 này 606 này 656 và 66 đi cặp con con 11 đường cầu này của chúng ta thì ờ, có 16 số để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai cho mình anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé cá nhân sẽ bắt cho em là cái chạm 6 và cái chạm 1 này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai ngày hôm nay thì ờ, về cái đường cầu lô thì mình ờ, vẫn cứ túc tắc cho anh em là không chỉ cầu nữa thì anh em cũng thông cảm để về cái đường cầu thì thực ra là chỉ thì mấy hôm mình chỉ nó đều bị gãy hết nên là mình sẽ hạn chế chỉ mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ và song thủ anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 24 tháng 3 anh em nhé 24 tháng 3 trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi ngày mai thì cái à, cá nhân của mình sẽ là ngày mai thì cái đường cầu này anh em để ý cho mình là con 44 và con 48 này anh em nào mà đánh xiên thì chúng ta để ý và tham khảo cho mình hai cặp này anh em nhé đề thì chạm 6 chạm 1 đấy là cái cá nhân của mình tứ thủ đề của chúng ta thì mình vẫn thích là cặp 363 và 383 này anh em cũng để ý cho mình và con 62 này đó càng thì chúng ta kết hợp với càng không cho mình anh em nhé